Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay Tiến làm một cái đoạn video này để à, gửi đến anh chị em một số thông tin về những cái sản phẩm nằm trong tổ hợp đài đô thị biển duy nhất tại thành phố đáng sóng nhất Việt Nam này Như à, quý anh chị đã biết, sau hơn 2 năm cả thế giới quanh mình chiến đấu vì dịch bệnh Covid-19 Lúc đầu mới nhận ra rằng cuộc sống của con người ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng thay chỉ uh, à, thay vì chỉ những ước mơ một cuộc sống được ăn ngon mặc đẹp thì đến nay tiêu chí về môi trường sống không gian sống ngày càng được coi trọng hơn em xin giới thiệu về khu tổ hợp đài đô thị biển giờ em rai có thể thỏa mãn mọi yếu tố cao cấp nhất về một môi trường sống thường lưu khu tổ hợp đài đô thị biển được quy hoạch bởi đơn vị tích Vương quốc Anh thương hiệu hàng đầu thế giới đài đô thị biển bao gồm các quần thể như là tổ hợp chung cư cao cấp, khu biệt thự cao cấp, khu phố thương mại shop house, khu shop house trung tâm phố đi bộ và các tòa nhà khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm sự kiện, nơi diễn ra các sự kiện quy mô tầm cỡ quốc tế. Như như mọi người cũng đã biết, à, muốn đầu tư một cái bất động sản tiềm năng sinh ra lợi nhuận thì yếu tố đầu tiên vẫn là vị trí và vị trí vị trí tạo nên một dòng sản phẩm đầy tiềm năng và sinh ra cái à, lợi nhuận cao thì khu tổ hợp đại đô thị biển GM Rai được quy hoạch với một tổng diện tích là 51 hecta với à, đa dạng các dòng sản phẩm nằm trên một cái vị trí độc tôn có 102 trên một con đường tỷ đô nơi tập trung nhiều cái thương hiệu năm sao nổi tiếng của thế giới như thương hiệu Hyatt, Sheraton, Marriott, Furama, Vinpearl, Pullman đó là những vị trí kết nối thuần tiền đến các cái khu vực trọng điểm là điểm huyết mạch nối liền giữa thành phố Đà Nẵng, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam và phố cổ Hội An. Thành phố được UNESCO chứng nhận là di sản của văn hóa thế giới. Đó, về tầm nhìn, em khẳng định vị trí của dự án là tự nhiên kim cương với hai bên hông là hai sân golf quốc tế đẳng cấp là sân golf BRG và móng gỗ Morelin Việt Nam. Phía trước là biển Đông bãi biển riêng của dự án Nào, dự án thì có đường hầm sang biển là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh phía sau lưng của dự án là sóng cổ co con sông được à, thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam quy hoạch và sẽ trở thành con sông huyền thoại để hình thành lên một cái tuyến du lịch đường thủy từ Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội, Hội An và du khách có thể thưởng ngoạn cái uh, du lịch đường sông này con sông đó được hình thành các cái khu thương mại, dịch vụ để du khách có thể tham quan và trải nghiệm các cái ẩm thực vùng miền tại nơi đây. Là cư dân của đài đô thị biển giờ em rai, quý anh chị được hưởng tròn 66 tiện ích đặc quyền mà chỉ khi trở thành cư dân đây mới được trải nghiệm. Vâng, em à, xin giới thiệu đến quý anh chị à, cái yếu tố mà đảm bảo an toàn để anh chị đầu tư đó là về mặt pháp lý thì dự án đại đô thị biển từ em rai đó thì về mặt pháp lý đã hoàn à, thiện à, thủ tục 100% và hiện nay cũng có đã có sổ từng cái sản phẩm riêng cho nên à, anh chị muốn đầu tư, đầu tư vào đấy thì nó đảm bảo là cái sự an toàn về cái phạm, về mặt pháp lý rồi sau đây em xin gửi đến quý anh chị về một số hình ảnh thực tế của khu tổ hợp đại đô thị biển giờ em rai này để anh chị thấy được ừ, thực tế của từng sản phẩm nơi đây